là những học sinh rất được bắt tay vâng xin được đồng nghiệp chào đón ban các công ty cùng toàn thể các chị tư vấn tài chính của đài chi này cùng đông pháp một ngày hôm nay vâng các anh chị sáng nay đã được ăn sáng chưa chưa rồi vậy thì ban tổ chức đã sẽ cho các anh chị ăn những món ăn sáng thật tuyệt vời đặc biệt và chỉ có ngày hôm nay thì xin à, mời tất cả anh chị uh, ban lãnh đạo công ty và tất cả các anh chị đội ngũ chúng ta sẽ cùng đứng dậy ạ đúng không ạ vâng sáng nay có những người đến đây từ 6 giờ sáng nên ngồi rất nhiều rồi đúng không ạ bây giờ chúng ta có thể thay đổi một chút xíu để chúng ta uh, có thể uh, thoải mái hơn à, mời uh, bộ phận âm thanh cho hùng xin 500 ngàn đúng không ạ cãi tay nhau đi cái tay đâu rồi ta cãi tay nhau đi xem ai có giận hờn chi mình là anh em có chi đâu mà giận hờn sợ tay nhau đi hãy sợ tay nhau tay đâu nhở tay đâu sợ tay nhau mà ai mà không chờ là thì người đã được sai rồi cảm ơn các chị rất nhiều cù nhau nhau đi xem ai có giận hờn gì cù eo nhau đi cù eo nhau đi hãy theo nhau đi xem ai có giận hờn gì cùng em nhau đi xem ai có giận hờn gì mình là anh em có chi đâu mà giận hờn hãy cùng em nhau đi hãy cùng kéo nhau đi sờ dái tay nhau đi xem ai có giận hờn gì sờ dái tay nhau đi sớm mai có dần hơn chi mình là anh em Xà mong nhau đi Xem mai có giận lòng gì Xà mong nhau đi Nhớ xà mong nhau nhé yeah. Rồi, có những người là sai không thể thông mông nhá